Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn sẽ review cho cái nhà đoạn đường DH Tân Hò, Tân Lợi Đoạn đường này à, có quy hoạch là 32m Là một trong những cái tuyến đường mà kết nối giữa tuyến số 3 và tuyến số 4 Cũng như là kết nối đường DTP41 Và đây là những đoạn đường mà có tính kết nối cao nha cả nhà Hình thành ngày xưa thì đây là một trong những cái tuyến đường chính Nhưng mà khi mà BKMX à, à, vào khơi công cũng như là làm đồ án á, thì ở đây trở thành một trong những con đường gọi là đường vành đai có quy hoạch là 32 m và chúng ta đang đi trong cái uh, vị trí là ngã năm nha ngã năm ấp đồng Sơn và đây là một trong những cái vị trí mà cũng khá là nhiều khách hàng cũng như nhiều nhà đầu tư tìm kiếm và mua đó. thì à, ở trên à, vị trí trong vị trí này thì toàn thành phát cũng có nhiều nguồn ở đây thì bây giờ toàn sẽ quay cho cả nhà nha à, toàn sẽ quay cho cả nhà và nguồn ở trên tuyến số 4 ngay ấp Đồng sơ đây ở đây hiện tại toàn có một lô ngăn đem sau 31 giá bán là 1 tỷ 3 nha cả nhà và như phía trước này chúng ta thấy đây đây là những cái nguồn mà ngày xưa toàn bán và đây là cái nguồn mà ngang 10 sau 50 có 100 mét thổ cư đường là đường 6 mét nha cả nhà đường hiện tại chúng ta đang đi đây là đường đất 6 mét sau này sẽ làm nhựa và phía bên tay trái này của chúng ta sẽ là đường, đường tuyến số 4 thì bây giờ toàn sẽ quay vào và toàn sẽ quay cái lô đất uh, của uh, tuyến số 4 đó ngang 531 đó các nhà thấy còn kia là cái xe ờ, xe múc đất xe cho đất mà làm ừ, đường tuyến số 4 tức là đang thi công hạ tầng của tuyến đường số 4 các nhà thấy vịt cá không ạ thì à, ngày hôm nay Tùng muốn review cho cái nhà à, nhiều lô đất cũng như nhiều vị trí đất à, chiến lược để cho cả nhà có một cái nhìn rõ hơn về tuyến đường số 4 đây thì tuyến đường số 4 là một trong những tuyến đường mà khá là nổi tiếng mình được rất là nhiều nhà đầu tư uh, à, săn đón và bây giờ cả nhà hãy theo chồng mình vào tuyến số 4 nha và đây là chúng ta nhìn hướng ra bên kia là ngã năm ốc đồng sơ và căn nhà đó một xíu cho cả nhà thì à, đi lên đi lên theo hướng này này đó, đi lên hướng này một xíu thì nó sẽ là ngã em ốc Cần Sơ thì chỗ đó có cái quán cà phê và cũng là cái vị trí mà người ta à, lập lá người ta làm bất động sáng luôn thì tàu cũng sẽ làm một cái à, căn nhà như vậy trên tuyến đường số 4 này trên đất của toàn còn cái cái đường mà hiện tại chúng ta đang đứng đây là đường 6 m à, đi ra các cái đường, đường à, à, nhựa lúc nãy mình đi á là đường DH Tân Hoa tầng Lợi á, 32 m cái nhà thấy thì ở xa xa kia thì à, những cái nhà đang được xây dựng đó mà đón đầu uh, chiến lược cũng như là đón đầu khu công nghiệp và nếu chúng ta đi thẳng vào trong này thì sẽ ra vào tuyến số 4 và còn bây giờ thì cái nhà hãy theo trong mình đi vào ờ, cái lô đất mà năm nhân 31 nằm trên mặt tiền đường tuyến số 4 và gần với ấp đồng, gần với ấp đồng sơn nha cả nhà thì bây giờ toàn đang đi đây ạ à. thì à, vị trí này toàn đã review cực kỳ nhiều rồi nhưng mà hôm nay toàn tiếp tục review lại để cập nhật lại cho cả nhà nha à, cập nhật lại cả nhà theo từng giai đoạn từng tháng từng năm cũng như là từng sản phẩm hiện tại đang còn cái uh, vị trí mà đất uh, ờ, đó đây đá đám đất này à, vị trí đám đất này thì đây là uh, mặt tiền của cái uh, đường, đường đường đường này là đường đất 6 mét đó. thì đám đất này là của mặt tiền của đường đám đất 6 mét và một bên là mặt tiền của tuyến số 4 nó chia là làm hai bên nha cả nhà và đây chính là cái à, tiếng số 4 ạ. À. Đây chính là tiếng số 4 của Bicamax Đồng Phú. Rồi cái nhà thái đây, đây là cái khuôn viên à, tiếng số 4 nha. Ở đây thì nó sẽ có cái à, cái móc nó có có cái móc nhưng mà hiện tại móc ở đây, ở đây hình như là bị lắp rồi còn những cái móc này là móc của từng lô đất nhà thái không móc này móc nhỏ này là móc của từng lô đất rồi lát nữa thì mình sẽ đi mình sẽ chỉ cái nhà còn phía bên kia xa xa bên kia à, phía xa xa bên góc bên ờ, cái cạnh bên kia là mép đường của tuyến số 4 như vậy thì hiện tại tuyến số 4 là một trong những cái tuyến mà đang được đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như là đẩy nhanh ờ, và cơ sở hạ tầng các cây à, công tác ở à, các cây này sang lắp mặt bằng này đó mà dự kiến là khoảng tháng 4 năm 2021 á, thì sẽ hình thành và sẽ hoàn thành sẽ thông tuyến rồi à, khởi công khu nghiệp Bicamax đây mất lộ giới đây cả nhà mất lộ giới đây cả nhà thấy ạ à. cả nhà thấy mất lộ giới không ạ đây chính là mất lộ giới của tuyến số 4 mất to lắm nha cả nhà mất lộ giới và chúng ta vào bên kia thì sẽ có mất lộ giới của tuyến số 4 thứ hai nữa và ở đây thì à, cả nhà thấy à, ở đây đã được phân lô hết rồi cho nên là có những cái móc nho nhỏ nhỏ và phía xa xa chúng ta nhìn thấy ra và sẽ cắt cái đường DH Tân Hồi Tân Lợi thì ngay vị trí đó sẽ là ngã năm ốc Hoàng Sơn và từ vị trí này chúng ta đi ra khu công nghiệp Bicamac á đi vào khu công nghiệp Bicamac chứ thì tầm khoảng là 900 m 900 m thôi nha cả nhà cực kỳ ngắn cực kỳ ngắn 900 m thôi à, vị trí chiến lược và hướng này sẽ ra delta br một thì từ vị trí này ra delta br một tầm khoảng là 7 km 7 km nha cả nhà 7 km và lô đất mà mình muốn review cho cả nhà chính là lô đất này đây cả nhà thấy sơn không ạ cái cọc mà sơn sơn mà mà bôi đó này chính là cái uh, lô đất mà mình đã bán rồi đây đây còn cái này là cọc tuyến số 4 rồi này anh em thấy đây cọc thứ số 4 còn đây là cọc lô đất này thì cọc này và cọc này là lô đất mình đã bán rồi nha cả nhà thì chiều sâu ở bên kia chiều sâu này là 40 mét đó, sau mút ngoài kia này ở đây ở đây thì, thì cái theo cái tuyến đường số 4 á rồi lô đất mà mình muốn review cho cả nhà đây là lô này lô này nha cả nhà tính từ cái mép này tính từ cái mép cột này cho tới cái mép cột này đó là 5 mét sâu ra ngoài kia là 31 mét đây sâu ra ngoài kia cái cột kia này cái nhà cái cột xa xa không biết cái nhà thấy không đó, cột xa xa bên kia đó cái cột xéo xéo cái nhà thấy không ạ thì đó chính là cái à, lô đất của mình đây ra đó tuyến đường số 4 này là nó đi thẳng như cái nhà nhưng mà tại vì mình nhìn trên bản đồ trên sơ đồ mình thấy nó xéo thôi à, cho nên uh, mình uh, có thể là cái uh, nếu mà theo hướng này á thì nó chính còn hướng này một xíu này à, thì nó hơi xéo không sao theo hướng thẳng thân thẳng theo tuyến đường số 4 là được vâng như vậy thì đây chính là lô đất của mình ngang năm 630 cả nhà thấy không ạ hai Ai Cập á ngay chỗ ờ, này của mình cả nhà xem lại một lần nữa đi ha đây là cọc này và à, cọc này á cọc này và cọc này mới đúng cọc này cả nhà cọc này nha cọc đó, đó này và cọc này đây rồi đi thẳng ra đây đi thẳng ra cọc xa xa bên kia à, có cái cọc á chính là lô đất của mình còn phía bên này là tuyến đường số 4 thì bên kia thì giờ chú ờ, mua rồi thì bây giờ chắc là chú đang đào giếng thì đó mình lại mình hỏi thử phải là đào giếng không hay là làm cái gì rồi mình lại mình hỏi với ờ, các chú công nhân này thử rồi trước khi à, à, trước khi mà mình đi hỏi à, đào thứ đang đang làm gì vậy thì mình à, thông tin là cái lô cái tuyến số 4 trước cả nha thì tại vị trí này chúng ta đi theo hướng này này cả nhà hãy đi theo hướng mà có chiếc xe ô tô của mình ạ theo tuyến đường số 4 này ra đường DT741 thì tầm khoảng 7 km nha còn từ vị trí lô đất này đây thì chúng ta đi vào đây thì từ vị trí này chúng ta tới chỗ mà ngã năm ấp đồng Sơ thôi thì tầm khoảng 200m đến 300m thôi cực kỳ ngắn nha cực kỳ gần luôn còn từ vị trí này chúng ta đi vào khu nghiệp BKM là tầm khoảng 900m và tuyến đường số 4 là có tổng chiều dài là 8,2 km lộ giới là 42 m đi thẳng vào bên trong là khu công nghiệp Bicamex và nó sẽ đi đi đêm cuối là sẽ tới cái đường ờ, Đồng Phú Bình Dương nha cả nhà rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên này chúng ta hỏi thử là có phải là đào giếng không hay là làm ờ, hệ thống điện ở đây thì ờ, thường là chủ đất mua chủ đất mua xong chủ đất sẽ làm cái làm cái cái ờ, nhà đó mà kinh doanh bất động sản á cho nên hay đào giếng hay là làm hệ thống điện để mình hỏi thử để mình mình cũng định làm cái nhà ở đây mà mình hỏi thử rồi Ủa anh đây mình khoan giếng á anh à cái này là là ờ, chú thơm mình khoan hả à cái đây mình khoan nghĩa là một cái giếng nhà mình khoan bao nhiêu tiền 67 triệu hả vâng vậy hả vâng, em cũng ờ, định phong một cái giếng ở ờ, trên tuyến đường số 4 này luôn hướng bên kia qua bên kia hãy qua xa xa bên đó 16 17 triệu là có cái giếng à nó đào một cái giếng này là 16 17 triệu nha cả nhà nhưng cũng phải đào thôi còn điện nữa thôi cả nhà xem tới hay thì hẹn nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha cho toàn à làm những video sau toàn cũng định làm cái giếng như thế này tại tuyến số 4 cho nên toàn hỏi trước rồi cả nhà nhớ bấm theo dõi và đăng ký kênh cho toàn ạ à. xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.